À, quý anh chị, quý nhà đầu tư à, đã quay trở lại với kênh chứng khoán của Tuấn Tú TDF thì hôm nay à, à, bên cạnh những video mà về phân tích về một cổ phiếu thì hôm nay à, mình cũng xin là thị trường hôm nay có một cái phiên khá là đặc biệt thì mình cũng à, xin phép làm một cái video để cùng anh chị phân tích về thị trường ngày hôm nay ha thì à, mình sẽ đưa ra cái view cái nhận định chung của thị trường mình đưa ra cái nhận định chung của mình à, về các cái cổ phiếu à, về cổ phiếu về thị trường à, tới đây và về các cái một số dòng mà có tiềm năng sắp tới có thể là nó thể dẫn dắt thị trường à, các bạn biết là hôm nay mọi người đều nếu mà anh chị nào mà có quan sát thị trường hay là nhìn vào à, có lướt qua sơ qua bảng điện điều đấy thì thấy là hôm nay là thị trường tăng rất là tốt đúng không ạ thị trường tăng từ à, đầu buổi cuối buổi và vn index hôm nay tăng 25 điểm 25 điểm một cái cây một cái, cái một cái cây phiên bứt lên với cái vòn rất là tích cực rồi cái thứ hai nữa là thanh khoản hôm nay đặt đầu 16.200 tỷ một cái mức thanh khoản nó rất là khả quan một cái mức thanh khoản nó rất là khả quan đúng không ạ khả quan rất là hơn những đợt trước rất là nhiều và cái phiên này phiên này á, cũng có thể là cái thanh khoản của nó nó lớn hơn đấy nó lớn hơn cái phiên uh, ở ờ, cái trend trước đó rất là nhiều à, cái đoạn này đoạn này đây cũng nó đặt khoảng tầm tầm khoảng 16 ngàn tỷ đấy cái phiên uh, phiên bùng nổ ở đây này bùng nổ hụt đó thì khoảng 16 ngàn tỷ phiên phục hồi đây rồi hôm nay các bạn biết là trên toàn thị trường hôm nay đều là hầu hết tất cả các dòng đều là xanh tím cả à, dòng chứng khoán bất động sản ngân hàng thép vân vân và mây mây đấy tất cả các dòng đều xanh tím đó. và hôm nay có có mình tin chắc rằng ở trong phiên hôm nay khi mà anh chị nghe livestream uh, ờ, hới tất cả những người làm chứng khoán thì uh, họ có thể đều nói hôm nay là một phiên bùng nổ theo đà thỏa mãn điều kiện để các chị uh, thoải mái mua vào đúng không ạ tuy nhiên thì đối với mình thì mình mình nghĩ là các chị uh, cái phiên hôm nay cũng anh chị uh, nào mua thì mình đồng ý giải ngân là vẫn ok mà điểm mua khá là an toàn tuy nhiên thì với điểm mua như vậy thì à, mình mình mình cũng tin là mình cũng mong các chị là hãy cẩn thận đúng không ạ uh, giai đoạn này là giai đoạn của uh, bên dưới đáy của thị trường và uh, đợt gần đây các anh chị thấy là thị trường um, uh, vn luôn liên tục tạo gáp này đây một cái gáp này đây các chị thấy không đây ở đây một cái gap này đây một cái gap gap một gap nhá ở đây rồi một cái gap ở đây nữa một cái ở đây nữa thì cái việc hồi gap này mình thấy mình đánh giá mình thấy là nó khá là lo ngại khá lo ngại đối với chuyện này mình rất là thận trọng đối với cái cái gap này đó mình rất thận trọng đúng không ạ thì ờ, đối với thị trường này á, nếu mà mình thấy là thị trường niệm nếu nó được đi lên an toàn á, thì mình nghĩ là nó sẽ quay lại nó lấp gap ở quay cái vùng này nó lấp gáp ở cái đây, cái gap ở cái đoạn này xong bắt đầu nó mới đi lên được hoặc là nó có thể đi lên một đoạn ở đây sau quay lại lấp cái gap này xong bắt đầu đi lên được tức là kiểu như thế này, này. nó sẽ đi lên đoạn này, này đi đoạn ngang đoạn này sau đó quay xuống lắp gáp quay xuống lắp gáp đoạn này rồi lại đi lên đây rồi mới đi lên đó đó là kịch bản đó là đây đây chính là kịch bản mà mình đưa ra thì um, đối với cái viên mà 16 ngàn tỷ này mình nghĩ là chắc chắn là là hôm nay có thể có rất là nhiều nhiều anh chị mà hưng phấn hưng phấn đúng không ạ để uh, mua mới vào ngày hôm nay tuy nhiên thì hôm nay thì mình cũng có mình cũng có đưa ra một số các cái cổ phiếu mà gợi ý cho khách hàng tuy nhiên các cổ phiếu này hiện tại là nó vẫn chưa break nền còn các cổ phiếu hiện tại hiện tại mà nó break nền đó thì mình mình chưa mình chưa chưa có khuyến nghị khách hàng mua bởi vì uh, theo mình thấy thì thường mà thị trường ở vùng đáy này này thì cái thanh khoản nó rất là thấp thanh khoản nó thấp cho nên là cái cái cái mà break nền thường thường nó hay bị fail cho nên mình không dám để khách à, mua ở điểm break nền giai đoạn này để an toàn nhất thì mình mua mình khuyến nghị khách hàng mua vùng siết vùng à, vùng nền và siết ngay đoạn giai đoạn siết von mà mua mua ngay phiên đó còn không thì thôi thả nó chạy kiếm con khác mua bởi vì hiện tại là hầu hết tất cả các cổ phiếu mà nó đều đi theo mô hình chung mô típ chung là đi xuống à, đều ganh đều tạo à, test hai đáy test hai đáy và đi à, đang tính tính nền đi ngang chỉ cá bị một số một vài dòng là nó nó hơ nó vượt khỏi thị trường chung nó tức là nó đi trước thị trường chung rồi như dòng bất động sản khu công nghiệp á đấy bất động sản công nghiệp chỉ có một số mã thôi không phải mã nào nó vậy nha thì nó có nó có đi lên trước thị trường chung đấy như IDC, VGC hay là KBC thì đối với các mã này các anh chị có thể uh, lưu ý lưu ý đối, với các mã này và ở thị trường hiện tại hiện nay nha mình nghĩ là phiên hôm nay anh chị thấy giải ngân rất là nhiều và à, có thể vào phiên ngày mai sẽ tiếp tục là một cái phiên hưng phấn tiếp hưng phấn vào đầu phiên nhưng mà còn cuối phiên khả năng ờ, khả năng nó sẽ à, có một lực bán xuống đấy còn giai đoạn hiện nay á, thì hầu hết tất cả những cái, cái cổ phiếu mà mình mua nắm mua và nắm á, thì đều ở chung một trạng thái á, là mình mua siết là nền và đợi, những cái cây mà bùng nổ von thường là mình cho bán thường là cho khách hàng bán mình lấy ví dụ như hòa phát phiên hôm nay chẳng hạn đối với phiên hòa phát phiên hôm nay thì mình thường cho khách mua ở những cái này và nếu mà hôm nay hàng về thì bán bán ở phiên hàng về kiểu như vậy thì giai đoạn này các bạn các anh chị thấy là nó siết nền này đối với hòa phát đúng không ạ nó siết nền này nó xuống này xong đi lên đi lên này xong bắt đầu siết nền nó xuống nó chỉnh siết nền siết nền siết nền bung lên phát sau nó sụp xuống này đó chính vì vậy mà cái mua ở những cái phiên bùng nổ theo đà thì rất là nguy hiểm nếu anh chị mà mua phiên này mua đinh đua đua đoạn này ở ờ, phiên này thì khả năng hiện tại bây giờ sau cái phiên bùng nổ này thì anh chị vẫn chưa về bờ khả năng cao là như vậy đúng không ạ tuy nhiên thì nếu mà đánh giá chung về thị trường á, thì mình vẫn cho rằng là vùng đáy đã tạo đã thị trường viên đấy đã vn index à, đã tạo cái đáy rồi đó còn giảm sâu hơn nữa mình nghĩ là khó khó thể giảm sâu được hơn nữa tất nhiên là để mà vnex đi tăng lên á để vni mà nó đi tăng lên được nữa thì nó phải đi kèm các cái pha chính các cái pha chính đụ biến đổ rụ đụ để mà rụ bọ bớt các cái nhọ nhọ lẹ để nó mới đi lên được đúng không ạ mình nghĩ chính vì vậy mà mình đưa ra kịch bản nó sẽ rụ nó lại quay lại lắp gáp rồi sau nó mới đi lên đấy cho nên các anh chị nào mà mình thật mình cảm thấy là các anh chị mà trong hai từ nay cuối tuần nếu anh chị mà cảm thấy thì tiêu dùng nó nó đi lên đúng không ạ mình có lại rồi mình nghĩ là ưu tiên nên bảo toàn ưu tiên bảo toàn cái lợi nhuận của mình đấy không nên uh, mua phô mua quá không nên mua phô mua quá đấy rồi và tiếp theo cái ý thứ hai mà hôm nay mình muốn nói là chúng ta sẽ đi qua một số dòng mà khả năng ở giai đoạn tới thì nó sẽ là cái dòng dẫn dắt đối với thị trường chung đấy đối với thị trường vn index thì à, cái dòng mà mình cho rằng sắp tới đây nó sẽ dẫn thị trường chung đầu tiên đó là dòng bất động sản khu công nghiệp bất động sản khu công nghiệp không phải là bất, bất động sản nhà, nhà ở nhà thì à, từ trong vòng từ à, nửa từ tháng 8 tới đây tức là trong vòng tầm trung tuần tháng 8 đã đi thằng ờ, dòng bất sản công nghiệp nó sẽ chạy nó chạy rất là mạnh đấy một dòng thứ hai nữa mình sẽ để ý là dòng chứng khoán dòng chứng khoán nó sẽ chạy và uh, hai dòng này mình đánh cái giá là hai dòng này sẽ là hai dòng mạnh nhất đúng không ạ bởi vì sao hiện tại là các cái thông tin uh, các bạn có đều có nghe một số cái thông tin như là Mỹ à, Trung á, Trung đang tập uh, tập trận ở phường các tỉnh Phúc Kiến á. Tức là bạn các bạn biết cái tỉnh Phúc Kiến là nó, giáp với biên giới Đài Loan luôn. Tức là cái tỉnh mặt cái mặt trước của tỉnh Phúc Kiến là đối diện với Đài Loan. Đấy. Đối diện Đài Loan là từ nếu mà Trung Quốc muốn đánh chiếm Đài Loan á, thì người ta phải độ bộ từ tỉnh Phúc Kiến đi sang. Nếu mà đánh bằng đường thủy á, còn đánh, đánh đường hàng không thì cũng phải bay từ tỉnh Phúc Kiến bay sang để uh, đánh. Đúng không ạ? Thì uh, giả sử như mà à, nếu như mà các cái tỉnh các uh, Trung Quốc mà đánh Đài Loan á, thì mình nghĩ rằng phần lớn các khu công nghiệp uh, các cái nhà máy công nghiệp ở Đài Loan sẽ được chuyển sang Việt Nam chính vì vậy mình nghĩ trong thời gian sắp tới nha thì uh, đại bất động sản khu công nghiệp á, nó sẽ được hưởng lợi nó sẽ được hưởng lợi và um, với sắp tới đây mình uh, tin rằng là nhà nước sẽ có một số chính sách để làm uh, hạ cái giá thuê mặt bằng đối với các cái khu các cái khu công nghiệp tại vì hiện tại là mình thấy là cái giá thuê uh, theo mét vuông ở các khu công nghiệp nó rất là cao mình nhớ uh, mình ngày xưa mình có đọc một bài văn bản ở đó ở KBC cho thuê mỗi mét vuông là 500 đô mỗi mét vuông ở khu công nghiệp ạ đấy thì nhân lên cái mặt mỗi mà mỗi nhà mỗi uh, công ty nó cần đến hàng ngàn mét vuông nhà xưởng như vậy thì cái chi phí thuê như vậy nó rất là cao nó cấu thành lên là nó nó nó nó thành nó làm cho cái cái thị trường cái ở Việt Nam mình cái thị trường ở Việt Nam mình nó không còn quá hấp dẫn đấy không còn quá hấp dẫn đối với các cái doanh nghiệp uh, nước ngoài nữa thì khó mà tới đây thu hộ thu, thu vốn để mà thu hút được cái vốn FDI đầu tư nước ngoài thì uh, mình nghĩ là sắp tới thì nhà nước có khả năng sẽ sẽ sử dụng một số các biện pháp hành chính để uh, dịu lại các cái giá thuê đối với nhóm bất động sản khu công nghiệp và thứ hai nữa là dòng chứng khoán thì dòng chứng khoán thì anh có chị thấy là được là đối với thị trường chứng khoán Việt Nam mình nhé khi mà thị trường chứng khoán đi lên đó, thì dòng chứng khoán nó được sẽ được hưởng lợi à, và cái thứ nữa là bắt đầu từ tháng 9 rồi đi tức là còn một tháng nữa thì cái dịch cái giao dịch mà T cộng 2 ấy chuyển T cộng 2,5 nó sẽ được đưa vào sử dụng và các công ty chứng khoán sẽ là người đứng hưởng lợi trực tiếp hưởng lợi trực tiếp và nhiều nhất đúng không ạ thế cả à, và thứ hai ấy, đơn vị thứ hai được hưởng lợi chính là nhà nước vì nhà cái khi mà công ty chứng khoán giao dịch nhiều hơn người dân mua bán nhiều hơn thì à, nhà nước sẽ thu được phí nhiều hơn thuế nhiều hơn và cái thứ ba là cái người nhà đầu tư đấy Ờ, họ rút bớt họ rút bớt được một cái bụi chỉ là nửa ngày thôi nhưng mà nó rất là quan trọng đúng không ạ họ uh, bớt rủi ro hơn một ngày bớt rủi ro một ngày đó là một cái phía điều rất là rất là đáng mừng ở trong thị trường chứng khoán Việt Nam và một cái thông tin về là cuối năm nay khả năng thì hệ thống KRX sẽ được đưa vào sử dụng thì um, các công ty chứng khoán nó sẽ người ta sẽ ờ, được uh, được lợi nhiều hơn nữa đấy và nhà đầu tư sẽ giảm tiêu rủi ro hơn nữa và nhà nước cũng sẽ được lợi hơn đấy thì đó đấy là hai dòng mà mình cho rằng à, giai đoạn từ từ này cuối năm sẽ là những nhóm à, được hưởng lợi đối với thị trường chung hiện tại à, rồi còn nếu mà hôm nay mà đi phân tích vào các cái nhóm ngành hay các cổ phiếu thì uh, hầu hết nó đều đi đi theo thị trường chung vậy đó nó đều bật bật nền gạo cho nên mình nghĩ là không có gì để phân tích cả thì uh, nếu mà anh chị nào mà có uh, thấy những video mình nói hữu ích và muốn được xem kết quả uh, mình đầu tư á, thì hãy vào uh, à, hãy nhà, in nhanh tay inbox cho mình qua số điện thoại đang chạy trên màn hình nhé. Rồi, cảm ơn các anh chị đã lắng nghe video ngày hôm nay. Xin chào và hẹn gặp lại.